Ok anh em ơi và bây giờ sẽ là một video tổng hợp à, đồ của bánh 54 Thì à, đầu tiên nhận kháng lôi n một kháng lôi 27 và sinh lực 100 à, này Đó Khải sẽ làm một video ngắn lại để cho anh em có thể theo dõi nhanh hơn Là cái nhẫn này bán thì từ 30 kim cho đến 45 kim tương đương từ 2 đến 3 triệu Của anh Triệu khổ và một cái nhẫn này kháng băng dài 2340 cũng dạng tương đối nó một ở thời điểm hiện tại vì nó là dạng nó một rồi cũng tương đương từ 30 đến 45 kim cái nhẫn này rồi ngọc bội này của anh Long 1940 nhận cái ngọc bội này thì 6 dòng nếu thực sự thì gió đang nó xài xét định quất thì gọi là ok đó gọi là tương đối ok thì có thể bán từ 5 đến 10 kim thì cứ một kim là khoảng 70 nghìn Việt Nam đồng nè đó em tính lên đó được ba món như thế này ở cái bát này và qua bên này thì à, cho anh em tổng hợp sơ qua thì à, có đánh con boss à, dương lịch thì được một cái bao tay làm chậm thì bao tay này bán được từ vài kim có thể là 3 đến 5 kim sinh lực lực đẹp đó 3 năm kim chuẩn năm hành của vũ khí thủy và ngập bội và bao tay làm chậm đó còn cái nói cái này thì không ăn thua đâu mà em xem sơ qua 25 20 12 sinh lực lực cái này chắc cũng được à, kim cái này chắc cũng được một kim à, một kim á sinh lực lực trăm rồi này cũng không sao không xin nhơ này cũng còn rác thôi và đâu này bán ngoài giá rồi mà còn ngập bội này khá là tiếc này hai hai ba bốn mươi nhưng mà nó là ngập bội nữ này mà nếu mà nhẫn thì mày rồng có tiền à, cái này 21 20 đó ba cái này thì còn rác thôi 19 nè sức mạnh 19 luôn sức lượng lượng 19 530 cái nhẫn này cũng được từ 1 đến 2 kim đó 530 hoặc là đỡ khai xài không bán cũng được rồi khăn lôi 19 sức lượng lượng thông pháp này cũng còn rác thôi em ơi 20 18 đó. đồ thì nói chung là những cái món này thì khải tổng tổng hợp lại cho anh em xem thôi thật sự là món này nó bán không có giá trị lắm đó. rồi ở cái video tổng hợp bát này thì 54 à, anh em xem đừng quên để làm like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye